tình xưa đâu còn vì em đã lừa dối câu hứa xưa quên rồi còn đâu bao hẹn ngày còn yêu nhau em hay thề hứa mãi yêu suốt đời bên nhau đến trọn đời nỗi buồn dâng trong lòng và còn tìm gì mau bao tháng năm mặn nồng giờ em quên thật rồi chỉ vì em mơ cao sang quyền quý nhẫn tâm bỏ mặc con thơ với chồng em nỡ nãy ra đi đi cùng với người những lúc còn khóc và hỏi ba ơi ma ở đâu biết rằng em vô tình vội đi bên người ấy trong gấm hoa lụa lặng lặng ra đi vô tình quá đáng nhẫn tâm quá rồi theo ai về xứ người hai cha con bên bếp lửa thương con yêu con ngồi con tuổi thương nhớ về em hoài mà giờ em đang ở đâu cứ để con thêm buồn từng đêm con kêu má con đâu rồi mà sao con chẳng gặp rồi từng cánh thâu con ngồi cứ khóc xót xa nỗi lòng thương con càng thấy sầu rồi từng cánh thâu con ngồi cứ khóc xót xa nỗi lòng thương con càng thấy sầu rồi từng cánh thâu